cả hai đội ờ, cùng ghi bàn thì anh em chúng ta gãy mỗi kèo đặc biệt đấy là cả hai đội cùng ghi bàn thôi còn lại hai cái mã kèo kia thì anh em chúng ta hút full anh em đó trước kể ờ, ngày hôm qua đấy là những anh em ở trên kênh thôi nhá còn tất nhiên rồi ờ, mình không có thời gian buổi chiều để có thể lên video cho anh em nhưng mà buổi tối thì cũng mình cũng phải đẩy cho anh em ở trong nhóm chứ đúng không ngày hôm qua buổi chiều thì mình cũng không có những cái trận đấu cỏ ở K-League cũng như là c này. Đấy nên là mình có đẩy cho anh em một cái trận cỏ khác vào à, đầu giờ tối anh em. Đấy, vào đầu giờ tối thì anh em cũng than vãn là uh, đang đói cần ờ, một tô phở để anh em có thể trụ lại à, đến à, buổi tối xem đá bóng thì mình cũng có cấp cho anh em trong nhóm nên là mỗi người một tô phở rồi đúng không đấy kèo trần cỏ ở Bulgaria thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái mã kèo đấy là tài 1.25 đấy thì ăn tối xong thì chúng ta lại đi ăn đêm đúng không anh em đấy ăn tối xong thì cũng phải đi ăn đêm chứ thì à, đêm qua mình có đẩy cho anh em ba trận đấu ở ba cái giải đấu ngoại hạng Anh này La Liga cũng như là Serie A đúng không thì mình cũng ờ, đẩy cho anh em ba trận đấu đây Nói chung là buổi tối ngày hôm qua thì chỉ gãy mỗi cái kèo đấy là Nottingham Forest được chấp 0.75. À, ờ, mình ờ, tối đêm qua thì mình cũng có đánh giá khá thấp Leicester City cũng như là đánh giá quá cao Nottingham Forest nên là chúng ta gãy mỗi cái kèo chấp thôi. Còn lại thì anh em chúng ta húp hết tất cả mọi kèo anh em. Ngày hôm qua thì anh em nào mà đi tài cũng như là đi cửa trên thì anh em chúng ta ăn sạch đúng không? à, trận đấu giữa Verona và Udinese tài 2.5 này anh em chúng ta bú Đấy, 21 tương tự với trận uh, Vallecano và Eche thì anh em chúng ta cũng chiến thắng với kèo đấy là đội chủ nhà chấp 0.75 cũng như là cái tài 2.5 thì anh em chúng ta cũng đã bú full cả à, hai cái mã kèo của trận đấu giữa uh, Vallecano và Eche còn à, và trận đấu ngoại anh Anh, trận đấu giữa Leicester City và Nottingham Forest uh, gãy mỗi cái kèo uh, Nottingham Forest chấp thôi, còn kèo tài thì anh em chúng ta uh, vẫn ăn được cũng như là tiếp đấy là cái kèo tài thẻ, kèo tài thẻ 4 anh em. Đấy. Cũng như là cái kèo tài thẻ uh, tài góc, đấy cái kèo tài góc 10 thì anh em chúng ta uh, húp tổng cộng là bao nhiêu nhỉ? Anh em có thể đếm cho mình nhá. Đấy, rất nhiều những mã kèo mà mình đẩy cho anh em để anh em ăn đêm cũng như là kiếm công uh, uh, kiếm một ngày công thôi anh em đấy anh em nào mà chơi nhỏ nhỏ kiếm cơm gạo hàng ngày thì anh em cũng chắc chắn là đêm ngày hôm qua mình cũng cho anh em hơn cả một ngày công rồi đấy thì một lần nữa là chúc mừng tất cả những anh em ở trong nhóm nhá và ngày hôm nay À, ngày hôm nay thì cũng có những cái trận đấu lớn đấy là và cái giải đấu lớn uh, C1 anh em rất nhiều tuy nhiên thì tất nhiên rồi kênh của mình thì trước khi mà anh em chúng ta ăn ăn đêm thì cũng phải cho anh em chúng ta ăn bữa chiều đúng không? À, ngày hôm nay ở giải uh, China Super League trận đấu có hai bốn trận đấu diễn ra vào 6 giờ 30. À, mình sẽ làm uh, một trận đấu thôi. Lên một trận đấu nhá, còn những trận đấu còn lại chắc là mình sẽ đẩy cho anh em ở trong nhóm sau. Và mình cũng nói luôn đấy là không phải là trận đấu nào mà mình cũng chơi cũng như là à, những cái giải nào mình cũng à, đầu tư cả mình cũng sẽ lựa chọn những cái mã kèo ngon cũng như là những trận đấu uh, có tỷ lệ ăn cao nhất để mình có thể đẩy cho anh em trong nhóm để anh em chúng ta kiếm uh, tô phở hoặc là kiếm ngày công thế thôi anh em trận đấu mình làm cho anh em sẽ là trận đấu giữa ờ, Ji Yang và Tritu à, hiện tại thì Tritu đang xếp đầu bảng xếp hạng với 47 điểm còn Ji Yang thì đang xếp thứ bảy với 29 điểm thôi cách biệt là quá là lớn rồi à, tuy nhiên thì đây cũng mới chỉ là vòng thứ 18 cũng như là Tritu đội bóng mà xếp sau Tritu đấy là Sang Đông ấy họ đang có 43 điểm và chỉ cách đội đầu bảng hai trận thắng thôi. Vì vậy đây cũng là một cái thời điểm mà Tritu sẽ phải cố gắng giãn cách cái điểm số này ra để có thể là à, đi thi đấu cũng như là đá ở những cái giải khác nữa anh em. À, xét một chút về mặt phong độ. À, Tritu cũng như là Di Răng Di Răng thì đang có một phong độ khá là ổn định anh em những cái trận đấu vừa qua thì họ chưa thua trận đấu nào, chỉ có từ hòa cho đến thắng thôi. Còn với Tu thì lại khác anh em nhá. thi Tu thì uh, họ vừa có một trận thua ở cái vòng mới đây với uh, Kang Yu. Tuy nhiên rằng thì với một cái vị thế là cái đội đầu bảng cũng như là hiện tại thì mình đánh giá rằng Thi Du khá là mạnh. Tuy nhiên thì nói gì thì nói chúng ta cũng phải xét một chút về kèo cho đúng anh em? Hiện tại thì kèo đang là đội khách chấp anh em nhá, đội khách chấp 0.5 này. Cũng như là trên dưới cả trận đang là 2.5. À, mã kèo 2.5 cũng như là 2.25. Mình nghĩ mã kèo này cũng khá là để dễ để anh em chúng ta đầu tư này, còn có cả mã kèo góc 9.5 nữa. <clears throat> thì mình cũng nói rồi, những cái trận đấu cỏ ấy ở châu Á thôi nhá, vì mình cũng hay chơi ở châu Á thôi thì sẽ dựa nhiều vào ờ, ngoại binh vì vậy nên là anh em chúng ta cũng nên đợi đến khi nào trận đấu bắt đầu có đội hình chính thức cũng như là biết được rằng ngoại binh của đội nào sẽ ra sân hay là đội nào sẽ cất cái ngoại binh của mình đi để anh em chúng ta có thể đầu tư dễ hơn còn tất nhiên là mình cũng sẽ đẩy cho anh em một cái kèo tham khảo để anh em chúng ta có thể đầu tư trong cái trận đấu này kèo tham khảo của anh em đấy là chúng ta sẽ đi quay anh em nhá đi three tu nhá three tu three tu uh, chấp